trời giống mà đóng nghe quá xinh đi đi <laughs> Thank first, <laughs> Walter. I shoot it like that. I've, just got it off. So three, more, three more, and we get the little bear Oh. Oh. Oh. đúng rồi đây để quay chơi điện thoại đâu quay quay quay cho chân nè à. đi Peter muốn chơi không? con sao bán được đó gì đúng không? oh my god. Thank god. em. Bán chục nào gửi qua chị đó. Cứ đi đi tiếp đi Oh. like we got one for Simon. <laughs> oh, uh, I didn't. I'll put that in. <laughs> there. I didn't get that. Did I? Oh, yeah, I did, just about. Try and get a little teddy. You know what? I did it once. True. Um, there, my my my hồng thế Oh! Gangster. Dân chủ Hai cái Hai cái, hai hai hai. more time, one more time. one more, one more, one more. Aww. So close. It's easy. I think it's easiest you One. hand like that. She's the master. Don't, yeah. don't tell her how to do it. She's doing better than anyone here. Yeah. win win win. Lấy cái, cái đó đi ha. Ờ. Cái này hả? Đã đi chọn đi. Thôi, chọn rồi. trời giống mà đúng chứ giỏi quá giỏi quá <laughs> mình giỏi quá đi đi đi đi đi One water, just one water. No, no, no. no. em không biết là em gọi như vậy luôn á <laughs>